có mỗi người đó mỗi sở thích mà mình là cái gì mình trầm trầm nó với ờ, thầy của mình đâu thích đâu vô nam ơi vô nam ơi vô nam ơi cứ có con nào lên nắp huyết với mong vuốt là đều khỏe tập trung vào cái trận cuối tập cùng tập trung đi lên. tập trung làm cái kim cương đi you ờ, đánh gì đấy you are player chính là nó nào no no no No, Chitana. Yo, dạ, Quam. No, no, yếu. Chitana yếu. Mỏng. Dạ, you are you are pijama CC, giúp me. You are you pick tướng kìa. You biết con gì đây? Re Renetom uh, ờ, không, mà đi về lớp thì uh, ờ, Sedrat, Sedrat. Sedrat ok được không nhỉ Serat đúng nhỉ nếu được. mà Jiwa thích thì Duy sẽ sẽ sẽ, sẽ chơi Serat ok ok ok ok nghe nói anh elite mà trầm cảm à không có trầm cảm chồng 800 đấy đừng có đùa anh yêu 800 elite mát đâu kìa kìa kìa nó dưới kìa nó dưới kìa nó dưới kìa nó dưới kìa rồi luôn chết luôn chết mất tiêu luôn rồi luôn đi cầm mắt ức Ok xong rồi Ok, chết hết rồi này Hồng hồng hồng hồng hồng hồng hồng à... Con này con gấu nó giết con Riven kiểu gì mà còn full hai thằng còn full hết spell vậy ta sóc đa mình hiểu đấy con gầu có cái trò sóc đam khó chịu lắm lúc hai với cả cái đam ờ, nó nổ alo anh áo Genji về ra này. áo Genji về không có lắc anh hiểu gì đây anh hiểu gì đây em theo được gì đi em. Slow này, slow này, slow này. Anh cứ anh cứ gì anh cứ gì đi. Ok. Ok. Được không? Chết được, chết được. Thằng thằng dao ra. À. Nó còn cái lá chắn bỏ mẹ nó chứ. Được, được, được. Với được. An ally has been slain. Chạy được không? Chạy được không? Không biết chạy được không anh à? Đây đây đây anh quan quan quan quan. Nó không flash. Khó Nó lên này, nó lên này, nó lên này. Ra ra lừa lừa nó cái này. Rồi, nó cấp khẩu luôn rồi. à tốt lủng em ơi tốt lủng bót lủng chửi đừng có chửi từ từ chúng ta gỡ được ơ kìa đi ven lủng rồi xuống đi anh Hiểu không? Chết rồi à. Nhiều ăn nốt đi Rồi đi em bắn ulti em phụ cho luôn có chửi hơn nha hơn nha hưng đừng có chửi nha hơn nha lịch sự nha hơn ơi lịch ta sự đây, ta đây, ta đây, ta nha ơi lắc anh nhiều ơi lắc anh nhiều ơi từ từ em mày cũng có lâu lắm ấy từ từ lâu lắm ấy chứ đó. leo lao ơi đâu rồi Chạy đi em ơi, chạy đi em ơi, threat xong, threat xong À, rồi ôi leo lao ơi, tao giật mình với mày, hay quá nhiều ơi Ok, ok, ok Cover em đép được quê này nha à, Đâu rồi, em đâu, anh tới đây lui đây, anh bút máu cho này Anh, anh bơm cho cái máu nè Choáng là chơi được á, choáng là chơi được á Ok, thôi, wow. thôi, thôi còn tay mình ban mà Gu lấy la, gu lấy la Gu lấy la Mẹ, không hút máu được Đây Máu được cho thằng ờ, Revenge anh em ạ Thấy anh, à, thấy anh à. 不住我的召唤师。 red lên red lên em cố gắng đợi em có pha có một quỷ có con mắt có cái- con mắt red lên giờ cẩn thận cố gắng đợi em đến lúc em pha một cái vọng âm lên nhiều hơn có người lên nha có người lên rồi bro bro bro ok ok bro đông đông đông đông đông đông đông đây rồi chết rồi rồi anh ơi chết rồi Địt mẹ bị choáng kìa Hay xây ra Flash flash rồi Flash rồi Hiếu ơi Chết Hay quá Ôi anh em mình đánh bác cái trường nhờ À mày chết chưa này, chết luôn Ui châm mơ ấy Mày chết chưa chết chưa Ây à Ây à chết rồi kéo kéo hoặc kéo thế nhở mà kéo tí kéo thế nhở à! hết đam rồi ai à nó kéo kéo thế nhở thread nha mày kéo tao hơi nhiều đây thread ạ mày ờ, đừng bên này kéo nhá đừng bên này kéo nhá hay hay hay hay hay kéo ra hơi nhiều rồi threat ạ anh đứng đây đợi em từ chiều đánh hộ em một game mà thôi để cứ để vâng. đấy đi ăn ờ, mai mốt bị tiếp ăn chơi tiếp mà Đông game ăn trên nick 9 rồi Một game là 28 điểm được ăn đấy Đây đây anh bơm máu, anh bơm máu, anh bơm máu Chạy em ơi Chạy em ơi, chạy em ơi Nghe lâu lâu lao rồi Xì lâu nè, xì lâu nè Mà bóp anh đi Hay hay em ân em có tia không em có nhá em bóc cùng à, bóc cùng lướt à bóc cùng lướt à để thằng zin anti là đẹp hồn giỏi nhiều ơi à, bên này bên này à nó bóp quả ác chưa nó bóp quả ác chưa cúc luồng Luôn á, ra luôn á à. Ra luôn, ra luôn, ra luôn kịp á Có leo na được Em được, hơi không? lâu có gì hồi máu cho em nhá, ra hồi máu Ok, em. ok, ok Con na ra là thằng Jin bắn được Ui rồi Anh đang ra, anh đang ra, anh đang ra sau, anh đang ra xong Trời ơi Từ từ em ơi, đâu rồi Bắn Mẹ Mọi người đã không ăn tổng nhờ ai à rồi, lại chết rồi à, chạy đi mày, chạy đi mày, chạy đi mày đi em mày ấy ấy ấy máu máu máu máu máu máu lại đây lại đây lại đây ba rôn luống máu này xin này đam đi đam đi đam ba rôn chết chết có ở đây chết đây nha Chết rồi Tiểu lý Phi đao Vâng vận vâng. Bút anh hiểu ai, bút anh hiểu ai Bị bậm Ôi ngoài, ngoài Bảy đạn tiểu lý phi đao đồ tàu lao rồi lao nào nào nào gì đấy thằng nào ff đấy thằng nào bỏ ff đấy à, thằng nào bỏ ff đấy ấy thế thì em để bot đi em để bot ra thôi em đi chung thôi anh ơi mà em đi mình dễ bị tóm lắm đấy đấy <laughs> đi chung là phút rồi đấy à đi đi bút là là phút rồi đấy đây đây đây đây đây đây đây đây đây chết chết chết chết hai chết hai quy nào quy nào quy nào clear clear clear clear clear kim cương được chưa thoải mái mà thoải mái mà như cái đát mà không trúng à giết một giết hai winner winner winner winner xin game xin game anh em ơi ôi mình đổi cái nick đổi cái nick uh, kim vương hai lắm anh em 아니, 나, 나, 나, 나, 나, 나, 나,